chào tất cả anh em video ngày hôm nay tôi ờ, muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu mà anh em đi chơi tài xỉu anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này nó rất là hiệu quả cho anh em Đấy, nó hiệu quả cho anh em lên tới 80 90 phần trăm cho anh em nhé thì uh, trước khi vào giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi thì tôi sẽ test cho anh em Đấy, tôi sẽ test cho anh em cái uh, cái bộ đồ chơi này nó chơi như thế nào hiệu quả như thế nào đây tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được là cái hiệu quả của nó nhé đấy như chén này thì tôi đánh tài này chén này tôi đánh tài này đó đánh tài hai bốn năm đấy chén này tôi tiếp tục đánh tài này. đấy như chén này phải đấy, trái này tôi sai một chén đấy, chén này tôi gỡ lại đánh tài này. tài này. Đấy, chén này tiếp tục tôi đánh tài Đấy, tài lục lục hai Đấy, này tiếp tục trái này à, xỉu anh em nhé xỉu xỉu trái này nhảy tài năm năm hai trái này xuống xỉu xỉu tiếp tục vẫn là xỉu này nhảy tài đó đấy thì uh, tôi cũng uh, vừa test cho anh em cái ờ, độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi này đấy thì uh, cái bộ đồ chơi này tôi uh, muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nhất lục anh em nhé thì cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nhất lục này anh em đã dùng qua rồi anh em cũng đã biết rồi cái hiệu quả và cái tăng tích của nó mang lại cho anh em thì cái tăng tích của cái bộ uh, uh, tài xỉu uh, báo dung nhất lục này nó nó bao cho anh em tầm 80 đến 90 phần trăm anh em nhé 80 đến 90 phần trăm đấy thì cái ờ, bao tăng tích của nó như nào thì là khi mà anh em đi sân chơi anh em đi sân chơi thì anh em thứ nhất là anh em phải gọi đèn dọi đèn này Đó, anh em thấy không dọi đèn đèn rất là trong đúng không anh em đấy cực kỳ trong Đó. Đó, đúng không đấy thì uh, sau khi anh em uh, thử tăng tích ờ, thử nam châm rồi thử nước muối dọi đèn đấy thì ở đây tôi không chuẩn bị nước muối thì dạ, à, tôi thử nam châm cho anh em à, thử nam châm bao nam châm cho anh em nhé đảm bảo với anh em luôn thì cái bộ đồ chơi báo dung nhất lục này anh em đến sân chơi anh em chỉ cần là đưa được cái à, bộ hột uh, báo dung nhất lục này hoặc là có thể anh em làm cái luôn nha hoặc là anh em có thể làm cái luôn bộ này thì là anh em sẽ đoán được 80 đến 90 phần trăm cái bộ hột mặt tài mặt xỉu nó trong cái ờ, nắp chén này của anh em nó là bao nhiêu điểm nhá, bao nhiêu nước đấy thì ờ, vừa rồi anh em cũng đã thấy rồi tôi đã test cho anh em ở chục chén đấy thì anh em thấy được cái hiệu quả của nó đấy thì đây chính là cái bộ báo dung nhất lục đấy, bộ báo dung nhất lục bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nó mang lại hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi tài xỉu bịp nhé đây là cái cách chơi tài xỉu bịp mới nhất hiện nay đấy, mới nhất 2020 này dành cho anh em nhé đấy tôi sẽ test cho anh em một hai chén nữa để anh em cảm nhận này. khi nào mà có nhất mặt nhất nó ngửa lên nó cái máy này nó sẽ rung và rung nó sẽ báo cho anh em là mặt đỏ nhé đấy thì không có mặt đỏ thì là không có mặt nhất đấy, như thế này ờ, không có mặt nhất này không có mặt nhất anh em có thể anh em đánh tài đấy như thế này nếu mà anh em đánh tài là anh em thua nhá đây là bị dính chén phản rồi Đấy, đánh tài bốn bốn năm đấy như trái này tiếp tục lại không có nhất nhé đấy, không nhất anh em đánh tài đấy, vẫn không có nhất này đấy, vẫn bốn bốn sáu đấy như trái này có nhất này đấy, có nhất thì anh em đánh cái gì đánh xỉu đúng không đó nó rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu có dung nhất lục này cái bộ tài xỉu có dung nó bao cho anh em 80 đến 90 phần trăm cái tỷ lệ tăng tích của anh em khi mà anh em đến sân chơi đấy thì anh em có thể đưa hột vào anh em có thể là lắc cái bộ hột này cũng được nhá đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ với tôi thì anh em nào mà